cái trái đất này vẫn cứ xoay nhưng lòng không đổi thay Một khi đã xác định yêu ai thì anh luôn kiên định Tìm đủ mọi cách để biến em thành tài sản của riêng mình Không cần cầu kỳ anh tặng cho em một đóa hồng Anh sẽ là người còn lại duy nhất nếu lỡ em quá chồng Anh không đào hoa anh nói thì cũng rất vụng Về Sài Gòn anh vẫn đi chơi bất chấp là có công chúa thủy tề Bạch mã không thể biết anh trở thành hoàng tử Anh chỉ biết em là chất cây nhẹ mà anh muốn để anh dắt em đi tới chân trời có một mái nhà hai vợ chồng và đàn con vững lời ước mơ chỉ là thế đơn giản và nhỏ nhoi nên đành mượn lời rap hay lòng bày tỏ thôi chứ em là ánh nắng mang mai anh là cỏ dại nơi ven đường chờ em đến mà sang tay ôm lấy rồi em thương bài đăng này để thả thính để em nghe ngoài mà trả dính tỏ tình theo khoa học sao không như dự định anh đã tính không còn lúc khác bây giờ hay mai sau điều mà anh muốn nói là thật không có sai bài đăng này để thả thính để em nghe ngoài còn lúc khác bây giờ hay mai sau điều mà anh muốn nói là thật không có sai điều đâu. anh dài dài dài như đại lộ đông tây nhưng như vậy cũng hơi ít so sánh vậy thì không hay là nó bởi cỡ này nè không thể nắm ở trong tay như ít ra thì anh một lòng chỉ một dạ mà không lây cũng không phải dân miền tây không biết họ lấy cây bông anh sẽ nhường em phần còn lại cuối cùng dù chỉ còn tay không ơ ờ, dù hơi bay bổng nhưng tất cả đều thật lòng nếu chấp nhận anh làm chồng anh sẽ không để em thất vọng thấy chưa cô gái lắm Anh trân trọng mọi thứ về em Từ nụ cười trên mái tóc Sẽ không để em phải khóc Dù một lần ở trong đời Cuộc đời anh mà thiếu đi em Sẽ như bài hát mà không lời do Nói hết rồi đó Nói tới đây đã cạn lời Em có chấp nhận anh không Có muốn làm người bạn đời Để anh còn biết đường vẽ Vẽ yêu thương thật rạng đời Rồi sau này ở phố đó Anh sẽ gọi em là vợ Bài rap này sẽ thả thính em nghe hoài mà chả dính Tỏ tình theo khoa học Sao không như dự định anh đã nghe hoài mà chả dính tỏ tình theo khoa học sao không như dự định anh đã tính không còn lúc khác bây giờ hay mai